Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh BLV hút lúa của mình Thì anh em cũng biết hiện tại nó đã ngưng à, vào bán kết, nó ngưng, ngưng trận đấu vòng 18 rồi anh em Thì chờ vào bán kết thì anh em trong thời gian chờ vào bán kết thì anh em à, mình sẽ bình luận và nhận định cho anh vài trận Để anh em có thể giải trí trong cái thời gian nghỉ ngơi này thì không phải mà riêng bên cái không phải là bên mình nhận định riêng cho tất cả anh em chỉ có một uh, mùa giải World Cup mà mình nhận định cho tất cả anh em nhiều trận giống như C1, C2 hoặc là C3 hoặc là thêm giải ờ, hạng nhất Anh và La Liga hoặc là ờ, ngoại hạng Anh đồ thì tất cả các giải mình có nhận định cho tất cả anh em luôn. Thì anh em cũng đã xem hai cái trận mà mình nhận định cho tất cả anh em là cái trận Serie B nha anh em, Serie m và cái trận hạng nhất Anh là Watford gặp Hull City thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận nữa đó là cái trận CDB nha anh em đó là Brad gặp Batma nha thì diễn ra vào lúc 2 giờ 30 ngày 13 tháng 12 thì hiện tại anh em cũng thấy trên bảng xếp hạng Brad đang đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và có 24 điểm sau 16 vòng và khi trong khi đó à, Batma đang đứng ở vị trí thứ 8 nha anh em và có 23 điểm sau 16 vòng đấu thì à, còn trong cái lịch sử mà đối đầu và hoặc là cái thành tích của hai đội thì anh em thấy cái thành tích của à, thằng Brad Sika thì anh em cũng thấy rồi nó toàn hòa và chỉ thắng được một trận trước à, Siba nha thì trước đó à, 10 trận gần nhất thì đã thua 3 trận và hòa một trận thua 3 trận và thắng được một trận à, anh em còn bao nhiêu thì hòa hiện tại là cái phong độ của thằng Brad Sika này đang rất là không tốt nha chỉ để toàn hòa và thua thôi anh em chỉ thắng được đúng một trận còn bên phía ờ, Batma thì anh em cũng thấy Batma đang có cái phong độ là không tốt nha anh em đoạn 5 trận gần nhất thì Batma đã để thua ờ, hai và thắng hai và để uh, thua hòa một anh em thì trong cái phong độ thằng này còn tốt hơn thằng Ben và Red thì anh em cũng thấy hai thằng này phong độ không được tốt nha còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy những bàn thắng luôn nghiêng về Brettica nha đây anh em cũng thấy trong lịch sử đối đầu những lần gần nhất thì những bàn thắng những cái trận thắng luôn nghiêng về Brettica trong cái lịch sử đối đầu của thằng Batma và Brettica này thì Batma chỉ thắng được cái trận trước Brettica vào năm 2020 thôi còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là cái trận này đã đồng nha anh em và tài xỉu là hai trái rưỡi thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo Bretfica được nha anh em anh em có thể vào cái mã kèo Bretfica được thì hôm bữa mình cũng có nhận định cho tất cả anh em cái trận Batma này gặp uh, à, Banner và Vento rồi anh em thì anh em cũng biết cái trận đó rồi thằng Batma đá rất là dở luôn anh em xem thì anh em cũng biết thằng Batma này cái phong độ của nó đá rất là dở bây giờ mình phiên anh em nên nằm cái đội chủ nhà là thằng Bretfica đã đồng và cái mã này anh em cũng có thể nằm thêm một cái mã xỉu nữa anh em hai thằng này đối đầu với nhau anh em thấy trong lịch sử hai thằng đối đầu thì bàn thắng chỉ từ một bàn đến hai bàn thôi không có qua nổi mà quá hai bàn nha anh em thì bởi vậy anh em nên nằm cái mã xỉu thì còn những anh em nào mà đang chơi bên ngoài á nhiều khi anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ chơi được những mã kèo lớn những mã kèo nhỏ nhỏ anh em không có kèo để chơi nha thì cái đó anh bình viên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những mã kèo nhỏ kèo lớn nha anh em thì đó anh em nào mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu và anh em chỉ chơi được những trận lớn chứ trận nhỏ không có kèo cho anh em chơi thì bởi vậy mình mới phiên anh em anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những ma kèo lớn nhỏ giống như giải nào anh em cũng thể chơi được thì nếu mà anh em nào cũng đã chơi qua rồi thì anh em cũng biết tất cả các giải bóng đá lớn thì rất là khó đá cho tất cả anh em trong mùa World Cup này rất là nhiều anh em đã xa bờ rồi không phải riêng một anh em nào đó mà ở đây là mình nói vào cái tầm chung thì rất nhiều anh em đã xa bờ quan trọng á, là anh em chơi được giải cỏ mà anh em có cái người soi kèo cực chuẩn trong cái những cái giải cỏ nữa thì cái vấn đề đó, đó là anh em cứ đăng ký một cái trang bên mình và mình đưa anh em vào cái nhóm của mình luôn thì cái nhóm đó là mình chuyên nhận định tất cả các kèo cho anh em và bên mình có một chuyên một đội luôn anh em một đội nhận định chuyên phân tích kèo cực chính xác cho tất cả anh em bởi vậy mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang mình đưa anh em vào nhóm để anh em có thể nhận được những cái mã kèo cỏ mà chính xác cái tỷ lệ anh em, anh em ăn nó cao nữa thì cái đó là cái vấn đề mà anh em cần nên chơi chứ anh em chơi những cái giải lớn anh em toàn thua tha đang âm nợ âm nặng thì anh em nên chơi những giải nhỏ